Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục uh, lại quay trở lại với cái kênh uh, tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá nha anh em. Đấy thì anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh uh, để cho tiếng có động thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều video sắp tới. Đó, để cho anh em tham khảo thêm nhiều cái mã kèo về các trận đấu mà anh em uh, thường uh, không xem nhiều nhưng mà cái tỷ lệ kèo ăn ấy, nó rất là cao điển hình như cái giải bóng đá nữ đúng không anh em đấy thì nói về bóng đá nữ thì Tiến cũng đã lên video và nhận định phân tích cho anh em cái trận đấu ờ, tại cúp C1 nữ giữa Lyon với Chelsea. Đây thì Tiến vừa mới đăng luôn, vừa mới đăng được 5 phút này. Anh em có thể vào để tham khảo cái mã kèo này. Ngoài ra còn có trận ờ, giữa U23 IH với U23 Việt Nam được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 rạng ờ, sáng ngày mai của hôm nay. Đấy thì cái trận nữ, trận nữ này giữa Lyon với Chelsea được diễn ra trước cái trận Việt Nam 2 tiếng. Đấy à, thì anh em có thể xem cái trận nữ trước chơi cái mã kèo trận nữ trước xong rồi lại vào thêm cái mã kèo mà mà trận đấu giữa Iraq với Việt Nam thì vậy nó sẽ đẹp hơn đúng không anh em đấy thì tiếp theo đây Tiến sẽ nhận định và phân tích thêm cho anh em thêm một cái trận bóng đá nữ tại cúp C1 châu nữa đấy đó chính là trận đấu giữa PSG với uh, ờ, Wolves tại giải ờ, cúp C1 nữ châu Âu đó thì cái trận đấu này được diễn ra vào uh, ờ, 3 à, giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai đấy thì à, anh em có thể biết là bóng đá nữ châu Âu hiện tại thì nói về cái đội bóng mạnh nhất dường như là là Barcelona bóng đá nữ Barcelona đang là cái đội bóng mà khá là mạnh tại thế giới hiện tại đúng không anh em đó nhưng bên cạnh đó không chỉ không không phải cứ Barcelona mạnh là sẽ thắng toàn bộ các đội à, bóng nữ khác đâu nhá tại các đội hàng đầu quốc gia thì à, như là ở Đức thì có Wolfsburg này đấy ở Pháp thì có PSG hoặc là ở Pháp thì có PSG với uh, uh, ờ, Lyon này rồi còn có Paris nữa này đấy còn ngoại ngành thì có Chelsea Arsenal hay là Man City nói chung là có rất nhiều đội bóng nữ mạnh trên thế giới chứ không riêng gì Barcelona đó nhưng mà chỉ có những anh em mà tham à, theo dõi những trận bóng đá nữ mới biết được cái sức hấp dẫn của bóng đá nữ nó như thế nào thôi đó thì riêng nói nói về bóng đá nữ mà những trận đấu hấp dẫn cũng như là điển hình như hôm qua hôm qua thì cũng vừa có hai trận C1 nữ thì uh, trận đấu giữa cái thằng uh, đội nữ uh, uh, ờ, Bayern với Arsenal này thì Bayern đã giành chiến thắng 1-0 trước đội nữ Arsenal đấy rồi tiếp theo đó là đội nữ Barcelona với Roma thì hôm qua ai mà có xem cái trận Barcelona thì chắc chắn sẽ rất xem cũng như là nó rất là hấp dẫn anh em cái tập ờ, cái cặp mà tiền đạo cánh nữ của cái ờ, đội Barcelona ấy mà phải nó thi đấu là là rất là cháy luôn đó chưa chắc gì những cầu thủ nam có những kỹ thuật tốt đến như vậy nữa đó vừa khỏe vừa thì đá hay mà kỹ thuật tốt nữa lại đẹp nữa anh em đấy bóng đá nữ rất là hấp dẫn luôn ok thì uh, trước khi mà nhận định phân tích cũng như lên kèo cái cặp đấu tiếp theo này thì anh em hãy cùng tiến xem về cái phong độ của hai đội nhé đây thì riêng cái đội chủ nhà đội chủ nhà tiến nói về Petri đội nữ ờ, chủ nhà trước nhá. thì ờ, anh em có thấy ở 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì uh, có được tổng cộng là 8 chiến thắng một trận uh, hòa và một thất bại 0-3 trước Chelsea đấy thì uh, nhìn về tổng lượt thì đội nữ PSG cũng có được một cái phong độ khá là tốt nha anh em khi mà giữ sạch lưới được đến ờ, uh, 6 trận 6 trận 6 trên 10 trận gần nhất đấy với cái phong độ đang có được là 6 trận thắng liên tiếp trên mỗi đấu trường thì uh, nói chung về về PSG hiện tại có phong độ đội nữ này khá là tốt này Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái bảng xếp hạng của đội bóng đá nữ này nha đây thì như Tiến vừa mới nói tại Pháp tại Pháp thì có gồm có Lyon, Paris hoặc là Paris đấy là ba cái đội bóng nữ mạnh nhất tại Pháp nhưng theo tiếng hiện tại về cái đội mà mạnh nhất tại Pháp thì à, à, tại bóng đá Pháp hiện tại thì tiếng vẫn nghiêng về Lyon đấy vì cái đội nữ của Lyon thi đấu khá là đồng đều nhau không phải không và PSG cũng cũng không thua kém đâu nha anh em nhưng mà tiếng chỉ nhận định là Lyon nhỉnh hơn PSG một tí thôi đó cũng như nhìn về cái thông số mà 16 trận đã qua anh em cũng thấy nè Lyon uh, 14 thắng một hòa và một thất bại nhưng Petri vẫn chưa thua được uh, vẫn chưa thua một trận đấu nào đó và có được 13 thắng 3 hòa nhưng về cái thông số hiệu số bàn thắng cũng như là bàn thua thì Lyon vẫn nhỉnh hơn thằng Petri này một tí đấy và trên lệch hiện tại của hai đội chỉ là một điểm trên bảng xếp hạng mà thôi và riêng tại cái giải vô địch quốc gia pháp bóng đá nữ thì Paris Villon hoàn toàn còn cái cơ hội để để cạnh tranh cái cái chức vô địch với nhau là chưa biết đội nào là sẽ vô địch tại cái giải đấu này đâu anh em đấy cái là hấp dẫn đúng không anh em nên tham khảo cũng như là xem cái trận bóng đá nữ nhiều hơn để biết là các cái các chị em phụ nữ thi đấu như thế nào đó có nhiều nhiều khi mà anh em xem anh em không thể tin vào mắt mình nữa là tại sao mà mà nữ đội nữ lại có những cái kỹ thuật tốt đến như vậy thậm chí là tốt hơn cả đội nam nữa đấy anh em nên xem nhá thì đây là về cái bảng xếp hạng tại à, quốc gia Pháp của PSG thì tiếp theo đây Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái bảng xếp hạng của uh, đội nữ Wolbert đây anh em thì đội nữ Wolbert vẫn đang đang đứng đầu tại Bundesliga nữ với 14 thắng 1 hòa sau 15 vòng đấu và có được 42 điểm. Đó phía sau là Bayern cùng với Frankfurt. Cùng ờ, thì Bayern phía sau đứng thứ hai cũng có được 40 điểm chỉ kém ờ, Wolfsburg với 2 điểm cách biệt mà thôi. Còn Frankfurt thì kém ờ, đội đầu bảng Wolfsburg đến 7 điểm cách biệt. Đấy và hiện tại nhìn trên bảng xếp hạng thì đội nữ Bayern với đội nữ Wolfsburg là hai cái đội mà đang cạnh tranh cái ngôi vô địch rất là suýt sao tại cái giải đấu bóng đá nữ quốc gia Đức này. Đấy thì như Tiến vừa đã nói thì đội nữ Bayern cũng đã vừa có cái trận ra sân đối đầu với uh, uh, đội nữ Arsenal và Bayern đã chiến thắng với tỷ số là 1-0 trước Arsenal đấy có một lợi thế ở trận lượt đi rất là tốt luôn và và nhìn vào cái thông số hiện tại anh em có thấy là bóng đá nữ của uh, Đức đang rất là mạnh đó đang tiến triển trong thời gian đặc biệt là Wolbert với Bayern nè nó tiếp theo đó còn có Ganford cũng như là Hoffenheim các đội bóng đá nữ hiện tại tại bóng đá Đức đang có một cái trình độ ờ, rất là cao đấy chứ không có như hồi xưa đó anh em hồi xưa thì thì chỉ có vài đội bóng lớn là là nắm về bóng đá nữ thôi như là Barcelona hay là à, Chelsea Arsenal của Man City này đó hay là PSG này đó còn lại bây giờ là có nhiều có rất là nhiều cái đội nữ thi đấu còn hay luôn thậm chí bây giờ anh, anh em nhìn tại cái giải quốc gia tại uh, Pháp uh, thì uh, tại Pháp thì uh, tiếng vừa mới nói xong đây tiếng cho anh em lại tại Pháp thì bây giờ đội nữ Lyon đã chiếm được cái ngôi đầu bảng trước Petri này đấy còn tại Đức á, tại Đức thì sao tại Đức thì Wolfsburg cũng đã chiếm được cái ngôi đầu bảng trước BM này anh em có thể thấy bóng đá nữ ngày một càng phát triển đúng không đấy thì anh em nhắc lại là anh em nên xem bóng đá nữ nhiều hơn để biết về các chị em phụ nữ thi đấu như thế nào nhé đấy thì quay lại với cái trận đấu ngày hôm nay thì à, như tiếng vừa mới phân tích cho em là về cái phong độ của đội chủ nhà PSG nữ đấy và tiếp theo đây về đội khách Wolfsburg thì sao Wolbert cũng đã có được đến uh, uh, tổng cộng là 8 7 chiến thắng, 7 chiến thắng và hai thất bại, trong đó có một trận đấu với Hot Finham là bị hoãn nha anh em. Đấy. Thì xét về tất cả, phong độ của hai đội cũng khá là tốt với nhau, cũng như là cái vị trí trên bảng xếp hạng cũng không chênh lệch nhau cho lắm. Đấy. Thì nói chung về các đội nữ thì cái trình độ nó nó nó vẫn uh, về cái đội đầu bảng tại các quốc gia hàng đầu châu Âu thì uh, cái trình độ khi mà bước vào cái giải đấu uh, uh, cúp C1 nữ này mà bước vào đến cái vòng đấu này thì cái trình độ nó tương đồng với nhau anh em không có chênh lệch nhiều đâu đó hiện tại tại cái bóng đá nữ mà bước vào tới vòng này thì tiến chỉ thấy riêng Goma Goma là cái đội bóng mà yếu nhất trong các đội bóng còn lại đấy nhưng Goma à, tối hôm qua cũng đã xuất sắc chỉ phải nhận thất bại không một xích sao trước cái Barcelona mà thôi đấy và hôm nay thì à, Wolves sẽ đối đầu với PSG nó sẽ một cái trận đấu nó sẽ uh, cân bằng hơn cân bằng hơn rất là nhiều luôn đúng không anh em đấy thì à, đây chỉ là cái cái cái cái phong độ của hai đội mình thôi và tiếp theo đây anh em hãy xem về cái cái à, lịch sử đối đầu của cái cặp đấu này này thì uh, và West Brom cũng đã đối đầu với nhau tại cái giải cúp C1 vào năm 2015 đó ở trận lượt đi thì Beatrice đã giành chiến thắng xuất sắc 2-0 trước Wolves trên sân nhà ở trên sân khách Wolves nha anh em với tỷ số là 2-0 đấy và quay lại lượt về trên sân nhà thì Beatrice lại bất ngờ phải nhận một thất bại trước Wolves với tỷ số 1-2 nhưng ở ờ, ở, ở cái giải đấu cúp C1 năm 2015 này thì Petri mới chính là cái đội đi tiếp vì với tổng tỷ số là đã thắng với uh, uh, nút là 3-2 trước Wolfsburg đấy và hai đội này đã phải uh, tái ngộ nhau tại cái giải đấu năm nay sau mà sau 8 năm 8 năm mới đối đầu với nhau đấy thì hiện tại bóng đá đã thay đổi rất là nhiều rồi và chắc chắn Wolfsburg sẽ sẽ muốn trả cái món nợ vào cái năm này vì hiện tại theo tiếng uh, đã xem cái giải bóng đá nữ thì tiếng thấy là xét về mọi mặt thì các đội bóng khá ngang bằng nhau hai cái đội này nhưng Wolbert tiếng vẫn thấy là Wolbert vẫn nhỉnh hơn một chút gì đó trước PSG đó cho nên à, trước khi mà tiếng đưa ra tỷ lệ kèo thì anh em hãy cùng tiếng à, xem cái tỷ lệ kèo của nhà cái đưa ra nhé đây anh em có thấy này hiện tại trên trang trên trang nhà cái đã đưa ra mức kèo là đội khách Wolbert đội nữ khách Wolbert chấp đội chủ nhà PSG nữ với mức chấp là 0.25 cùng với nửa trái cả chặn đấy có hai mã kèo cho anh em chọn bên cạnh đó mã kèo tài xỉu là 2.5 với 2.75 này đó riêng về bóng đá nữ riêng về bóng nữ tiến chia sẻ với anh em thì tại các giải đấu quốc gia các đội nữ ghi bàn rất là nhiều đấy nhưng nhưng khi mà đến với một trận đấu tại cúp châu âu đó bước vào cái vòng tứ kết hay là trở lên thì gần như các đội bóng đều không chênh lệch nhau cho lắm cho nên tốt nhất anh em đừng có ham vào cái mã kèo tài tại cái giải bóng đá nữ đấy cho dù là không biết được là bóng đá nó sẽ diễn ra như thế nào nhưng chắc chắn là là các giải đấu mà giải đấu lớn như là bóng đá nữ mà tại cúp C1 mà từ trận tứ kết trở đi anh em nhớ nhé là anh em hãy ít mà ít vào các mã kèo tài thôi đừng có vào mã kèo tài xỉu nữa ít vào cái mã kèo tài xỉu đó đi đó nên chơi chặn hoặc là chơi vào vào vào các mã mà tỷ số hay là kèo gung thôi nó vì cái mã kèo tài mà anh em ghiên tiếng ghiên tiếng thấy thì thì thì có nhiều anh em hay vào các mã tài tại cái cúp C1 nữ lắm đó có những anh em hỏi tiếng nên tiếng uh, rút ra được nhiều cái kinh nghiệm thì anh em luôn thích vào mã kèo tài nữ vì thấy trong cái lịch sử của cái đội nữ ghi bàn rất là nhiều đấy thì thật sự là đội nữ ghi bàn rất là nhiều nhưng tại cái giải vô địch quốc gia thì cái trình độ của các đội nữ đầu bảng nó chênh lệch rất là nhiều với các đội xếp sau anh em nhớ cái điều đó còn tại cúp C1 châu Âu thì các đội nữ gần như là nó nó nó nó cái trình độ nó không chênh lệch nhau cho lắm khi mà bước đến cái vòng tứ kết cũng như bán kết trở lên đó anh em nhớ cái việc đó nhá cho nên đừng có ham vào cái mã tài quá đó thay vào đó thì nên chơi cái kèo chặn đi kèo chấp hoặc là chơi kèo gung hay là kèo thẻ đó đặc biệt là kèo thẻ với kèo gốc à, với kèo chấp anh em nên chơi một trong ba mã kèo này thôi tại giải nữ tiếng khuyên anh em một điều là như thế nhá đấy ok thì với những cái mã kèo hiện tại thì thì thì uh, tiến sẽ đưa ra cái lựa chọn của tiến ở cái trận đấu này đó chính là đội nữ Wolbert chấp ờ, đội uh, chủ nhà uh, PSG với mức chấp là 0.25 cả trận ok cho anh em đây Tiến sẽ chốt cho anh em là đội nữ Wolbert nhé chấp 0.25 trước đội nữ Petri với mức chấp là 0.25 cả chặn thì đây chỉ là những cái nhận định kiểu như là mã kèo mà Tiến đưa cho anh em tham khảo thôi nếu anh em mà thấy trùng máu hợp ý thì anh em cứ vào nhé còn không thì anh em có thể đánh ngược lại đấy thì Tiến lên video nhận định cho anh em trận đấu này trước uh, trước đến 12 13 tiếng gì lần để cho nó có đề xuất từ cái YouTube đấy anh em nên chưa có những nhiều cái thông tin nó chuẩn như là đội hình ra sân chính thức hay là cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào ra sân ra rồi rồi tấn công hay là phòng thủ đấy nói chung trước giờ bóng lăn đi trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ đi lúc đó tiếng sẽ sâu kỹ là các mắc kèo và tiếng sẽ đẩy lên những mắc kèo chuẩn hơn cho anh em trên nhóm ok cho anh em hiện tại thì anh em xem youtube chỉ coi những mã này là tham khảo thôi nhá đấy còn cái việc mà anh em muốn lấy được những mã kèo chuẩn vào nhóm của tiếng ấy nếu mà thật sự đang thua tha sao bờ hay là đã có kinh nghiệm bên bóng nhưng chưa tìm được một cái trang chơi đấy hoặc là thêm trường hợp đó là muốn đồng hành với tiến ở cái chặng đường dài phía trước đặc biệt là cái màu mùa Elgo này rất là dễ kiếm cơm gạo đấy anh em muốn đồng hành với tiến thì cứ liên hệ qua cái zalo hoặc là cái telegram tiến để phía dưới ở góc video này đó anh em cứ liên hệ đi và tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm một cách mà miễn phí nhưng bắt buộc phải có điều kiện nha anh em đấy tuy vào nhóm của tiến miễn phí nhưng anh em phải đạt đủ hai cái điều kiện mà tiến đưa ra thì anh em mới có thể vào ok cho anh em thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là một đến hai củ trở lên anh em nhớ nhé một đến hai củ trở lên nếu mà cầm vài trăm mà xin vào nhóm của tiến thì nói thẳng với anh em là anh em tốt nhất đừng có liên hệ luôn đó nói thẳng là như vậy đừng có mất thời gian với nhau làm gì hết đó tầm một hai củ trở lên thì hả liên hệ cho tiến với cái số vốn đó đa số là ít rồi khi mà chơi bánh bóng với số vốn nó rất là khó đầu tư nhưng tiến vẫn sẽ cố gắng giúp cho anh em vì tiến biết là mỗi người mỗi hoàn cảnh không có ai mà mà như ai hết đấy nói chung ít nhất cũng một hai củ trở lên thì hãy liên hệ cho tiến thứ hai thứ hai nữa là anh em phải chơi cùng trang với tiến đó chơi cùng trang với tiến là chơi trên cái trang như thế này này tiến sẽ hướng dẫn cũng như là chỉ cho anh em cách tạo tài khoản và cách liên kết ngân hàng để nạp vốn rồi rút vốn như thế nào rút lãi như thế nào đấy với cái cách mà chơi trên trang chỉ cần anh em có được một cái tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online internet banking đấy anh em đấy anh em có một cái ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online thì anh em có thể tạo một cái trang như tiếng để chơi đó những anh em nào chưa biết thì cứ liên hệ với tiếng thì tiếng sẽ hướng dẫn chỉ cho ok cho anh em thì anh em anh em chơi trên trang anh em đã thấy này rất là nhiều mắc kèo cho anh em chơi đúng không ăn rất là cao luôn chứ không phải là như chơi bên ngoài qua thầu qua cò bị cắn lai này nọ các kiểu rồi gặp nhiều vấn đề phiền phức khác nữa đó rồi chưa chắc ăn là nói chung nữa rồi rồi mình chơi qua miệng rất là dễ mang nợ nữa đúng không anh em đấy nhưng mà kèo nửa trái này onebot chấp petri nửa trái bỏ một ra ăn 2.11 này thử mã kèo này mà đưa bên ngoài qua mấy anh thầu còi nó đưa cho anh em nửa trái luôn nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở ăn ăn 0.7 0.8 thôi đấy thua thì anh em mất tiền nó chẳng mất mát cái gì cả ăn anh em thắng thì thì nó lại hút được một miếng lãi từ anh em đó chơi chơi như vậy thì để chơi làm cái gì đúng không khác gì mình nuôi tụi nó đâu nên né xa tụi nó ra đấy tốt nhất cứ tạo một cái trang mà chơi đó và kiếm một số vốn ít nhất là một hai củ trở lên ok cho anh em thì cứ liên hệ ngay cho tiến nếu mà thật sự muốn đồng hành với tiến muốn gỡ gạt ở chặng đường phía trước đấy thì tiến không nói dài dòng nữa tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em cần thì cứ liên hệ cho tiến cái thông tin liên hệ thì zalo với telegram tiến có để phía dưới cái video này rồi đấy ok tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em mà yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến sâu kèo để cho cái kênh này của tiến mau đạt đến, đến cái mốc là một ca sub trong cái tháng 3 này nhé anh em đó thứ hai là anh em ờ, vào cái kênh tiếng số kèo anh em ấn vào cái phần kênh anh em tìm đến phần kênh này anh em để lại thêm cho tiếng một cái lượt đăng ký theo dõi vào cái kênh tiếng bóng đá này nhé đấy thì tiến sẽ tập trung lên nhiều video hơn tại cái kênh tiếng bóng đá này đấy ok chúc em anh em luôn thắng các mã kèo mà anh em đã đầu tư đặc biệt là là à, luôn có lãi ở cái chặng đường Elgo phía trước đấy